hả em ơi nếp vào lòng anh má kề bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua

xe hoa đưa em lặng ngỡ là đoàn xe tăng tiễn hồn anh xa ngục tôi đau thương đớn đau từng tiếng lòng người ơi trời đây hai đứa hôn cách biệt hai nơi lâu mắt rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng mình chưa kiếp sau hẹn lại yêu